Nhờ các anh em mà tôi đã có một cái nguồn thu nhập ổn định cố định hàng tháng. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể các anh em gia hạn đăng ký hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu game thì tôi ờ, có được một cái cặp ách. Nhưng mà có vẻ như bài này thì nó hơi thụ anh em ạ. Chưa có đam. Cần phải có thêm những cái con gây đam đằng sau. Nếu không là vớ vẩn lại phải eco ấy, đánh chịu thua. <coughs> Warrior bây giờ không ai chơi khi <coughs> chơi Warrior lại lại, lại lại lại lại ngon anh em ạ. <coughs> Warrior bây giờ người ta chán rồi, người ta chê lắm rồi. Đấy tôi lại thích chơi những cái gì mà người ta chê. Chín Warrior. chín Warrior bây giờ không ai chơi luôn. Đấy. Thú thật với anh em là kể cả là trong rank này rồi trong uh, các cái giải đấu người ta thường là người ta nếu mà người ta có chơi warrior thì người ta chỉ chơi 6 con thôi xong đó người ta chuyển dần sang cái bộ bộ bộ witcher đấy hoặc là bộ đá từ cái bộ warrior chuyển sang bộ đá nó nó cũng dễ chơi anh em ạ nó cũng khá là dễ chơi đấy sáu warrior chuyển sang sáu đá nó dễ đấy đằng nào nó kẹp mấy cái con uh, kiểu berserker vào để gây đam đầu game à ui ôi bài ra linh tinh này có gấu chơi chơi chơi câu gấu tí nhỉ Tội gì mà không câu đúng không? Rao này rao bốn Vẫn còn rất là sớm để có thể là chơi câu gấu <clears throat> Đồ này thì xem nào Có thể lấy được cái uh, chiến thắng uh. Ngon Tức là lúc nào ý định của tôi ấy Lúc nào cũng sẽ là cố gắng đánh chuyện thắng Chứ tôi cũng không có muốn eco từ đầu anh em nhá <clears throat> Mặc dù là bài nó có thể là mấy rau đầu nó ra nó hơi bị lính tinh một chút nhưng mà đợi một chút anh em ạ một vài rau đầu chưa nói lên được cái điều gì biết đâu rau sau tôi lại ra là con heaven bomber hay sao đấy chơi cũng ngon anh em ạ rồi mua con gấu để rau sau câu này <coughs> ủ anh em ơi <laughs> Avenso Clyde <coughs> Hôm qua vừa chơi Clyde rồi hôm nay chơi tiếp à Thế thì nó có hơi điêu không nhỉ? Tôi tôi vẫn muốn là chuyện này chắc là <clears throat> thôi từ từ anh em. Bình tĩnh anh em nhá. Chắc là là không đâu. Về căn bản là là tôi không muốn cái nội dung nó trùng lặp quá nhiều trừ khi là nó là một cái series kiểu dạng như là là là là là bí kỹ. <clears throat> Đấy thì có thể là 3 4 trận ba trận thôi bốn trận thì hơi nhiều ba ba game liên tiếp ba ngày thì có thể là chơi một live up đấy <clears throat> giới thiệu bí kí thì thường là như thế để cho các anh em có thể là chứng minh được cái sức mạnh của cái bộ đấy còn thường thì <clears throat> những cái bộ mà nó đã khá là phổ biến rồi tôi cũng không chơi nhiều đâu <clears throat> round này thua rồi round này thua mạnh quá giết được thêm một con nữa thôi tôi yêu cầu giết thêm một con nữa rồi rồi cố lên Giết thêm con nữa nhưng con sâu có đẻ thêm kìa Không được rồi Mày quá U uh, Trận này chơi Knight ngon như chứ lại Ra Dragon Clay rồi này Ui giời ơi Thế mà cái ván trước tôi lại à, Round trước tôi không không mua con Avenger <clears throat> Bài ra linh tinh quá nhỉ anh em nhỉ Vẫn chưa thấy Warrior đâu Chuyện thì Warrior này mà ra cũng giống này Thôi chắc là, là, là, là tôi <coughs> Có một chút thay đổi chút nha anh em nhá Thế này cho nó mạnh Ok <coughs> Nói chung là đầu game này nhiều khi là có những cái trận mà nó rất là lừa như thế này anh em ạ Tức là mỗi round nó ra một kiểu ấy Kể ra mà tôi có cái ý định mà chơi human từ đầu ấy nha chuyện human từ đầu là mua cm từ đầu mà dưa so là mua từ đầu rồi mà mua cái con Avenger Clyde bây giờ là có ba Clyde ngon rồi ủ <clears throat> nó lại sai kiểu lấy anh em ạ bây giờ nó lại sao cho tôi một con gấu mết <laughs> cực kỳ khó, khó chịu luôn với cái bộ bài mà ra linh tinh cái này Đấy, mặc dù là vẫn muốn nó chơi warrior đây <clears throat> thành là, thành là eco này vớ vẩn thành eco này anh em này liệu rằng bài này có chơi warrior không hay là tôi giải tán bọn warrior đi đây à, ôm này nhiều quá anh em ạ <clears throat> tôi đang ôm là cái gì đang ôm là warrior này đang ôm là đỏ này đấy đang ôm là có thể là mết nữa <clears throat> nếu mà bây giờ ra con thunder chắc là tôi lại ôm mết tiếp đấy nên là cái đống này tôi hơi tham <clears throat> Đấy anh em ạ Chơi uh, thông thạo các bộ uh, Nói chung là nó cũng khổ <laughs> Biết nhiều bộ quá nó cũng khổ anh em ạ Đấy Nhiều khi là ví dụ như là tôi chỉ biết một hai bộ thôi Thì tôi cứ thế mà tôi chơi thôi Nhưng mà đây biết nhiều bộ quá đấy Bộ nào cũng chơi được Bộ nào muốn chơi Bài nó ra linh tinh đấy để cho anh em thấy chưa Đấy nó ra nó rất là nhiều thứ Bây giờ lại ra warrior này Ui nhưng mà thôi chắc là thôi nhở Bây giờ ôm cái đống này thì, thì thôi warrior gì Bây giờ nhá gấu Gomez ra rồi Bây giờ phải tận dụng con gấu Gomez này <clears throat> Tận dụng con gấu Gomez anh em ạ Chuyện này có khi là chuyên mết đó Nhưng mà kép chén thánh Nó lại có một cái sai Đấy là tôi ghép chén thánh thì tôi chơi Warrior Nhưng mà nó lại ra là con gấu Gomez <laughs> đồ nó lại không có đồ đấy nó lại như thế thế nên là nhiều khi cũng thấy nó bị vương vấn luôn warrior ấy đấy nhưng mà nếu mà đồ này thì có thể chơi cờ ai cũng được <clears throat> hơi vương vấn một chút đấy nhưng mà tôi thôi chén thánh thì có thể chơi được mấy cái bộ thủ cũng được mà <clears throat> có thể là là chơi uh, kỵ sĩ nhá anh em nhá đấy tôi đã coi như là mạnh dạn tôi bán hết guardian rồi tôi ờ, mạnh dạn luôn là tôi chắc là tôi không chơi nữa con gấu mết thực ra <clears throat> nó vẫn là cái gì đấy nó khá là ổn áp đây anh em ạ đấu game ra con này là nói chung là khá là gánh đấy em thấy không clear một lúc là hết rồi này đấy mặc dù là tôi vẫn thua nhưng mà không sao cả đấy nó clear mất có hai màu thôi hai giọt thôi ok quá đấy. quá ok <coughs> mỗi round chỉ cần thế đó đấy này ui rồi ôi thế thì cũng được thế thì chắc là lại bỏ đỏ đi rồi thế, thế này thì chốt là bỏ đỏ nhá bỏ đỏ 3 <coughs> mét rồi 3 mét hai cần 2 ba Human Úi giời, hai gấu, được Mối tội đồ này nó không không không đúng lắm thôi Anh em ạ Đồ thì có vẻ như là nó không, không, không đúng lắm Đồ này khi chơi 6 đỏ là ngon đấy anh em ạ Nên chắc là tôi từ từ đã Tôi sẽ không có bán cái bọn đỏ đi vội anh em nhá Tí nữa mà kẹp gấu mết với cả 6 đỏ thì sao Thì cũng được Đồ này ngon luôn, chén thánh giáp xoay Đấy, chơi 6 đỏ thì uh, hên hên lại câu ra Metalit thì chúng ta chơi là 6 đỏ 4 Metalit Hợp lý hợp lý luôn ừ, Từ từ anh em chưa biết ở đâu, chưa chốt ở đâu Bây giờ tạm thời đánh như này ấy, nó là gọi là mạnh nhất rồi Ở trên bàn cờ rồi Đấy, chúng ta thua thì chúng ta cũng mất ít mà chúng ta thắng thì có sách Ok u uh, hai con gấu mết rồi Ủa, chết rồi anh em ơi Đây này có ra cả mèo này Ủ, uh, từ từ từ từ, từ, từ nhá Từ từ nhá Cái đoạn này thì có vẻ hơi uh, hơi hơi hơi khó nhưng mà thôi chắc là tôi chốt là tôi chơi mết. Ừ. này ra thì có vẻ hơi căng á. Rồi. Tạm thời như này kiếm cuốn sách đã anh em ạ. 3 mét vẫn là 3 mét 3 mét by human. Tôi nghĩ là có ăn được sách rồi Làm gì thua được nhỉ Chắc không thua đâu ừ. yên tâm tôi đang pick cả con uh, con con thuyền trưởng rồi đấy nên mà nếu mà chơi nhá ví, ví dụ như là cho 6 human đấy là chúng ta chơi được đấy anh em ạ 6 human kẹp với cả với cả ví dụ như là 6 mét chẳng hạn ở level 9 hôm nay thì không có làm content uh, yêu cầu của các anh em nào cả nên là chúng ta có thể chơi được thoải mái u uh, đây rồi <clears throat> xem nào thôi chắc là tôi rau này tôi uh, up cấp luôn hết slot rồi ok cho con mèo vào này Đấy, tạm thời như này nha anh em nhá Như này có yếu nhỉ, không có 3 mét, không được thế này đi Ok Rồi, human thôi, thôi thôi thôi, từ từ đã <clears throat> Human thì cứ từ từ đã anh em Phải có 3 mét không con gấu này nó không có kích hệ mét yếu lắm Ăn nổi này không? Ủa, trông có vẻ ăn được đấy <clears throat> ba con gấu mết nó lướt thì u trời evil cái mua nhá chắc là tôi hướng đến là chơi um, human đấy anh em ạ bài này hướng đến chơi human đấy đúng rồi thôi được rồi giải tán đỏ nhá anh em nhá <clears throat> tôi là tôi cũng định chơi đỏ nhưng mà thôi thôi từ từ bình tĩnh cứ bình tĩnh anh em ạ lúc đầu tôi cũng định chơi đỏ đấy nói chung là tôi có rất nhiều những cái ý định ban đầu <laughs> anh em cũng sẽ rất là khó đoán đúng không à, nhiều khi là warrior đá sang đỏ thì nó cũng dễ thôi mà hay là warrior mà đá sang uh, spirit ấy, nó dễ lắm thậm chí là đấy anh em thấy ý định ban đầu là chơi warrior nhưng mà tự nhiên nó ra mấy cái con human clay này có khi lại chơi human clay lại ngon nhưng mà tôi sẽ không chơi giống hôm qua đâu rồi đó nhá chốt cái cái cái món đồ này nhá thằng nào chưa bắn trưởng nên là tôi chốt cái uh, trượng phép đã Đấy, nhưng mà tôi không ghép xung kích đâu Tôi thì tôi sẽ để đấy tí nữa tôi ghép cái huyết trượng Chơi bắn trưởng này là phải huyết trượng đầu tiên <clears throat> Chỉ lấy một viên ma lăng để để kích hoạt thôi Để có chút mana tăng cho nó nhanh Đấy, chúng ta lướt nhanh hơn <clears throat> Còn lại sẽ đợi Tôi cũng sẽ đợi để tôi ghép những cái món đồ mà nó chấn phái ở trong những cái bộ mà chúng ta có thể hướng tới Uh ra cả tu tế thường ngày như này nó vớ vẩn là saman ra miệng các thứ cũng được đấy nhá nhưng mà thôi anh em ạ chuyện này chắc là tôi ờ, <clears throat> tôi chỉ câu hai gấu thôi thôi chuyện này saman ra miệng gì đâu thực ra đánh bắc binh ở level 12 vẫn sướng hơn đấy chơi cái trận đấu nó mãn nhãn hơn nếu mà chơi saman thì nó chỉ dừng lại ở level 10 thì cũng không khoái lắm nha anh em nhá Chuyện này tôi sẽ hướng đến là 6 human 6 <clears throat> human 6 mét ở level 9. Ok. Đó. Nói chung là đội hình tương đối ổn ở round này đấy. Level 7 chúng ta có mèo kẹp phải hai gấu là ok rồi. Mặc dù là nếu mà để mà nói là đánh chuỗi thắng thì nó cũng hơi khó. <clears throat> đấy, nếu mà đánh chuỗi thắng gọi là là, là full chuỗi thắng thì hơi khó nhưng mà chúng ta có thể giữ máu được không? với cái đội hình này ok lướt đấy lướt thêm phát lưỡi nào đúng rồi đấy vẫn ngon ngon mà vẫn còn cái chiến thắng thì sẽ ăn được nhưng mà thằng này nó yếu anh em ạ <laughs> được quá anh em ơi đùa à, thế này thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều trong cái trận đấu này ok thế thôi gấu giải tán hết đi chứ còn gì nữa tầm này thôi anh em nhá Gấu ghiểng cái gì <clears throat> Thôi bán Quá ok Bán luôn con này luôn Đấy, ở đây có thêm một con uh, ờ, tôm Saman là cũng ngon này Đấy <clears throat> Hay quá nhờ Rồi ba human Đấy, vẫn ba human Chúng ta chưa có 6 human Ok Lượt Hay quá Creator Ok ok các Lướt u uh, được Lướt phát lửa Ui rồi ôi cắt chuỗi luôn Hay Quá tuyệt vời <laughs> Tự nhiên lại khỏe anh em ạ Bây giờ bán hết đi chuyển sang sáu đỏ cũng cũng cũng, cũng ngon nha anh em nhá. Sáu đỏ kết hợp với cả Gomez cũng vẫn ngon luôn. Vẫn là ngon luôn anh em ạ. Hay quá rồi mất thôi, Wow. Thế thì cái hôm nay tôi sẽ phải làm một cái trận nó thật sự nó phải thật sự mãn nhãn mới được Anh em ạ <clears throat> Ngày hôm nay sẽ phải làm một cái content nó thật sự là phải hay ho Chứ còn nếu mà nó đỏ như này mà cứ đánh tà tà sau đó là, là, là đến late game ấy Mà chơi kiểu gọi là, là chân mệnh thiên tử thì thực ra là nó, nó cũng không hay lắm nha anh em nhá Tăng độ khó hôm nay tôi sẽ đặt ra một cái thử thách Chơi một cái đội hình cực kỳ độc dị lạ luôn <laughs> Nha anh em nhá <clears throat> Bởi vì đấy có cái cơ sở để chúng ta có thể múa được đấy phải có những cái trận đấu như thế này thì mới múa được anh em ạ <coughs> Nên là tôi sẽ không có cái kiểu là bây giờ dồn đồ cho gấu mết xong rồi chơi kiểu mết saman thì chắc chắn là bây giờ tất cả mọi nó quỳ hết luôn trong trận đấu này không ai đỡ được nói thẳng luôn cho nhanh đấy mà thôi nha anh em nhá chúng ta sẽ đánh theo một cái uh, một cái kiểu rất lạ <laughs> lạ lắm anh em ạ rồi ok đây ghép cái ngọc giảm hồi chiêu cũng ok luôn u uh, đây rồi Quá tuyệt vời Đây rồi anh em ơi Huyết trượng Rồi Nói chung là Tầm này thì nói chung là cũng ổn Đấy bây giờ chúng ta kiếm nó 6m Chúng ta cho vào thôi Kiếm dần thôi 6 mét kẹp với cả 6 human ở level 9 nha anh em nhá Đấy ok rồi đố anh em biết tôi chơi gì luôn <laughs> chưa biết đâu anh em ơi tôi tôi tôi tôi có một cái ý tưởng này rất hay đấy tôi có ý tưởng này rất hay nhưng mà từ từ bình tĩnh <laughs> tiết lộ này nó, nó nó nó mất đi cái sự bất ngờ của anh em nhá tự nhiên lại tiết lộ bây giờ thì nó còn gì là bất ngờ nữa ok Tôi chỉ tiết lộ một chút thôi là tôi đang xây dựng là trên cái con đường là 6m 6 human Đấy <clears throat> Bây giờ ra ra ra được con uh, Con con uh, gì nào Avezoglai <clears throat> Thiếu già và thiếu ờ, thiếu thiếu Avezoglai thôi à chúng ta có đủ bộ rồi à? Ok Hoặc là có thể kích bằng wizard cũng được mà hiện tại chúng ta có thể kích wizard luôn để kích hoạt 4 nai nha anh em nhá Cũng được đấy Bây giờ đang ba glide đang Nó đang ờ, không ra gì cả Đây như này Đấy, Vẫn là 3 mét đúng không Vẫn 3 human Vẫn 3 mét Nhưng mà được 4 nai Ok Rồi Sách thì nói chung là tôi cắn hết thôi Chứ còn tôi không có giữ lại làm gì Tí nữa đằng nào chả 6 human Chả có sách Ok Gomez giờ làm hết rồi anh em ạ Lướt hết U thằng to này 9 mét đấy à Phải không 9 mét rồi anh em ơi 9 mét rồi u, 9 mét rồi nhưng mà không tung được trưởng anh em ạ Không tung được trưởng Ờ Không tung được trưởng Bị cái con con con Sao đi vồ tôi là hút mala u, Ra Scarlet Lancer luôn này 6 human Ok Nhưng mà phải lên 9 Ở đây là chúng ta sẽ có 6 human <laughs> Lên 9 cái đã Đó Vẫn 3 mét nha anh em nha Vẫn 3 mét 3 mét nhưng mà được 6 human Quá tuyệt vời Nhưng mà mới chỉ có 5 like thôi 5 like Bây giờ phải lên 10 mới được 6 like Trừ khi là ra được con uh, Con gì nhỉ Không được Không không không chơi như thế được 6 mét thì thôi 6 mét thì thôi 6 clay Anh em ạ Bây giờ ra con già nữa vào thì thôi Là đủ 6 mét 6 mét 6 human thôi chứ còn à, không chơi được 6 clay đâu Đấy nếu mà muốn lại 6 mét 6 human 6 clay thì tham quá Không có slot <clears throat> Chúng ta chơi bằng con gấu mét mà Ừ. Hoặc là 3m 6 human 6 Clyde ở level 10 Đấy Đội hình nó vẫn như thế đó Quanh quẩn nó cũng chỉ là mết Clyde với cả human thôi mà Cái gì mà mà mạnh thì cho vào thôi ừ, Tôi thấy như này nó là tôi đối ổn rồi Rồi bây giờ tôi sẽ tích một chút nhá Tích sách một chút đi Để chúng ta có đủ sách lên được 11 sớm chuyện này cơ sở lên 11 là rất sớm đấy Ui anh em nhìn cái con gấu mết của tôi nó lướt kìa Chỉ hai lướt thôi là đối thủ coi như là quét sạch đối thủ ở trên bàn cờ Rất căng Rồi 11 cuốn sách là, là chúng ta lên được level 11 rồi Đấy Bình thường là chúng ta sẽ cần phải có 12 cuốn chúng ta mới lên được nha anh em nhá Nhưng mà tôi sẽ áp cấp ở round thứ 23 Hoặc round thứ 27 là chúng ta chỉ cần là 11 cuốn thôi Chính ra cái meta này nha Mặc dù nó thay đổi cái uh, cơ chế của bộ human ấy Tức là rau quái chỉ còn ba cuốn sách nhưng mà tôi lại thấy là nó lại dễ ăn hơn cái meta trước. Bởi vì cái bộ nai bây giờ nó mạnh. Anh em hiểu không? Đấy, cái bộ human mặc dù là sách nó ít hơn nhưng mà cái bộ nai nó lại mạnh hơn. Đấy, dễ chơi hơn. Chính vì thế là dễ lên được 11 hơn ấy. Nhiều anh em bảo là nó khó lên 11 nhưng mà tôi thấy nó dễ hơn đấy. Những cái round người thì ờ, chúng ta vẫn giữ nguyên được sách. Ok. Ok, bình tĩnh nha bình tĩnh nha bình tĩnh nha bình tĩnh nha bình tĩnh nha Đừng bảo toàn ra quái nhá. Ok kìa. Mặc dù là không tăng năm quái nhưng mà lại không có sách Ôi giời ơi chán thế Không hiểu sao tăng nó quái ạ Ủ đây rồi Ra ca lông là kích hoạt nếu mà lên 10 là được 6 lai đấy Chắc là Thôi anh em ạ tôi không có giữ cái cuốn sách ở đâu Bây giờ tôi tính nhá Bây giờ nếu mà tôi dùng hết sách này Thì vẫn chưa lên được 10 ở đao này Đấy nhưng mà tôi sẽ lên 10 ở round sau Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý Chứ còn bây giờ không giữ sách này để để để lên 11 nữa Bởi vì là như thế thì nó sẽ chậm cái tiến độ đấy anh em ạ Không không không tôi làm luôn Bởi vì làm sao lên được round, uh, round 22 ấy Chúng ta sẽ lên được là 6 human kết hợp với cả 6 uh, 6 6 6 6 clan khỏe anh em ơi. Đúng thế, chính xác. Ok ok ok, gấu hết lướt lướt lướt lướt. Ui rồi ôi. Mất chuối hả? Không, làm gì có chuyện đấy. Không không không, tôi vẫn còn ai, tôi vẫn còn ai, tôi vẫn còn uh, flame, tôi vẫn còn flame. Vẫn chơi được. Vẫn chơi được. Hay quá. Mày thế nhở Được. Tôi cứ tưởng Gomez chết là là toang rồi nhưng mà không. Rồi. Anh em ơi. Lên 10 luôn. Tí mất chuối. Hết hồn. <laughs> Hợp lý anh em ạ. Rồi, bây giờ mới gọi là thực sự là mạnh này. <clears throat> Rồi. Nói chung là bây giờ tôi cứ lên 12 đã rồi tôi làm gì thì làm anh em nhá Bây giờ tôi cứ lên được 12 đã này Bây giờ cứ lên 12 đã rồi làm gì thì làm Đấy Đang vẫn đang, đang trên cái con đường mà chúng ta lên 12 nha anh em nhá Và tôi nghĩ là tôi sẽ lên được rồi. Với một cái đội hình bây giờ Ui mày thế anh em ơi Mày quá với tôi gặp 9 mét nhưng mà tôi đã có bộ này ở đây rồi Không sợ Già hai ờ. À uh, hai càng đấy già hai càng đấy uh, già hai bắn vào không khí à ui nhưng mà mất chuỗi không mất chuỗi không không không quá tuyệt vời đối thủ có già hai bò ở trong góc nhưng mà tôi vẫn ăn được đúng là bộ này nó cao tơ vào cái bộ 9 m thật khỏe quá đi mất thôi Bây giờ ấy, kiểu không có mấy cái thằng kiểu warrior các thứ Bây giờ chơi nai sướng Không sợ Với cả về căn bản là bộ này bây giờ tôi cũng đang chơi theo kiểu là kẹp mết Nên là cũng chả sợ warrior làm đâu Chuyện này kể cả warrior thì cũng không cản nổi đâu <laughs> Gấu mết lên được hai sao thì warrior cũng không cản nổi anh em ạ <clears throat> Tôi tích được 10 cái stack rồi Ui 6 assassin, gấu xin hai sao Có chém lan, có Kira Ui càng đấy, ăn nổi không Đúng ờ, không? Nhưng mà tôi có bộ nai mà Tôi có bộ nai này mà Dép trâu lắm Giáp trâu lắm bạn ơi Ui rồi Ui rồi Ui rồi Ui rồi Ui rồi <laughs> Chém như gãi ghẻ luôn Mặc dù là cũng 6 assassin đấy Cũng kinh ấy. Rồi Thunder Spirit Ok Tất nhiên rồi, phải mua chứ Vẫn đang trên con đường 6m nha anh em nhá Tôi chắc là tôi 6m thôi Bây giờ 6m, 6 Clyde là ở level mấy Level 12 mới được <laughs> Thôi 6m kết hợp với 6 human thôi Anh em nhá, đủ thì 6m 6 human u trời là nhiều người chơi mết thế nhở Anh em nhìn con Thunder kìa <laughs> Mẹ Thunder không xòe được đuổi cái quạt luôn Đến lúc xòe quạt thì là coi như là trận đấu nó đã gần hết rồi Cũng khỏe đấy nhưng mà Nên nhớ tôi là Clyde Tôi không hề sợ mết Tôi chỉ gọi là mết nó chỉ là gọi là là, là phụ họa thôi Kích hệ để cho con gấu mết nó tung hành thôi Chứ còn bộ này vẫn là bộ Clyde Đó, chắc chắn lên được 11 rồi anh em ơi Round này, round này ăn được 3 cuốn đúng không? ba cuốn là lên đường 11 rồi lên đường 11 thì kẹp cái gì vào nhỉ kẹp gót à cũng hợp lý nhưng mà gót thì kích hoạt được cho con uh, à ca lông nếu mà kích hoạt gót thì ca lông và con uh, evil clyde sẽ được hưởng cái hiệu ứng gót ok gấu mết gánh thật đấy một con gấu mết hai sao thôi chúng ta chỉ cần chơi đúng cái bộ của nó thôi là chúng ta được gánh đến tận bây giờ luôn anh em thấy nó gánh tôi suốt từ lúc mà nó lên được hai sao đến bây giờ đấy trước đấy tôi đang đánh chữ thua đây rồi huyết trượng thôi chứ còn gì nữa u uh, đây rồi già rồi anh em ơi 6 mét Nếu mà ra con già này thì nó sẽ là 6 mét 6 human hay là 6 Clyde ngon hơn nhỉ Tôi nghĩ là trong trận đấu này nhiều người chơi mết thì chơi Clyde vẫn ngon hơn Nếu mà muốn chơi 6 mét thì con Thunder nó phải lên được 2 sao anh em ạ Nên là có khi là chúng ta thử roll đi nhá Muốn 6 mét thì phải Thunder 2 mới chơi được Roll đi Ok Roll để biết xem là chơi gì đã Ok Hay quá uh, Tuyệt vời Heo 2 cho vào thay già cũng được Vẫn chỉ 3 mét thôi chưa được anh em ạ Thunder này Già lên được hai thì mới chơi 6m là mới ngon Còn bây giờ chơi Clive vẫn ngon hơn Chúng ta để một cái bộ lay up mạnh ở trong ờ, thì Đấy Ui hợp lý luôn anh em ơi Gặp thằng này rõ ràng rồi <clears throat> Nguy hiểm lắm Gặp mấy cái thằng chơi mết này nguy hiểm lắm anh em Cứ để bộ này đi Hợp lý luôn anh em ơi Đấy Rồi Cứ thế này có thể lên được 12 Già này Quá hợp lý Rồi Hợp lý quá nhờ anh em nhở. ừ, Chính ra cho con heo vào cũng ngon đấy chứ Con heo này ngon phết đấy Câu kéo được nhiều thời gian anh em ạ Heo này chính ra nhá Ở trong bộ này nó sẽ rất trâu Con heo này trâu nó sẽ Nó sẽ đẻ được rất nhiều Đấy mana cũng có nhá Mana tăng nhanh nhá Giữa so là bắp mana cho heo Heo sẽ gọi được rất nhiều đệ đấy Heo này có khác gì siêu đẻ đâu hợp lý đội hình nói chung là là, là, là chỉ cần một con gấu mết hai sao <laughs> gánh được đến bây giờ ảo thật <clears throat> rồi tôi nghĩ là sẽ lên được 12 thôi anh em ạ sớm muộn thì cũng lên được 12 thôi gì đây 6 glacier súng à cái bộ này không hiểu sao dạo gần đây có phải không đúng 6 glacier súng này dạo gần đây rất nhiều người chơi nhá nhưng mà đi rồi Ui rồi ôi 18 máu <laughs> Ờ nhưng mà cái bộ này công nhận Dạo gần đây nhiều người chơi thật Công nhận Không hiểu sao Rank Queen là noi luôn á Ui cái gì đấy cái gì mà căng thế ui rồi ôi Sợ thế Người ta đánh hay cũng bị chửi là sao nhở <laughs> Hết hồn Khổ Đấy đánh hay cũng bị chửi <coughs> trước khi uh, trước khi uh, coi như là ao ao trận đấu là phải để lại một cái lời cho tôi biết à lâu lắm mới gặp anh ớ anh em bé tập chơi này là quen tôi à rồi <laughs> tôi còn đang chưa kịp coi như là là hoàn hồn trước cái ờ, cái cái cái, cái câu chửi của cái thằng rank queen kia <laughs> tôi lại coi như là cảm xúc nó lại thay đổi 180 độ khi mà tôi xoay qua là có anh em fan chào tôi rất hợp lý luôn đùa đánh hay bị chửi ấy. cay à. <laughs> Thế với anh em là không có những cái trận đấu như này thì làm sao có những cái content hay được Đấy Phải có những cái trận đấu như này thì tôi mới có những cái content hay anh em hiểu không Tôi đảm bảo với anh em luôn là trận này tôi sẽ làm cho anh em không thất vọng đâu Ờ, anh em cứ bình tĩnh nha anh em nhá Chuyện này chắc chắn là tôi sẽ làm ờ, anh em content thật là hay luôn Chứ không phải là đơn giản đâu Ok Rồi thôi ra giải tán thôi Tôi không có chơi con này nha anh em nhá Tôi đã nói là content hay là content hay Không có nói nhiều Một round nữa Round cuối cùng Sau đó tôi sẽ chuyển bài nha anh em nhá Tất nhiên là tôi cũng sẽ phải coi như là cắn răng cắn cỏ để mà từ bỏ Cái chuỗi thắng của tôi Đấy mặc dù nếu mà tôi chơi chuẩn nếu không làm còn tem thì chắc chắn là cái chuỗi thắng này của tôi nó sẽ không bao giờ nó nó nó, nó hết đâu. Nó sẽ mãi mãi về sau luôn nha anh em nhá. Nhưng mà thôi được rồi vì cái trận này ờ, về căn bản là nói từ đầu tôi sẽ hứa phục vụ anh em là một cái trận đấu theo kiểu là game sâu <laughs> giải trí cuối tuần cho anh em nên chắc chắn là tôi sẽ từ bỏ cái chuỗi này đấy còn nói thật với anh em là không bao giờ có chuyện là mất chuỗi nếu mà đánh nó tử tế cho anh em nhá Calong mà lên được hai sao thì chắc chắn là gót lai rồi nhưng mà không anh em ạ. Chuyện này tôi lại không chơi. <clears throat> ok nhá. Rồi tôi sẽ bán cái con này đi. À. Như nào đây? À, đây con này vào đã này. Từ từ nha anh em nhá, tôi tôi phải định hình đội hình đã. Đây rồi. 4 Frit nha anh em nhá bốn freeze đã Ok Rồi Cứ từ từ bình tĩnh Anh em sẽ được biết nó là cái gì thôi Anh em có thể đoán được đấy Anh em sẽ được biết là cái gì thôi Tôi thực ra tôi ý tưởng này tôi cũng mới Mới coi như là <laughs> mới, mới mới mới mới có ý tưởng này từ lúc mà ra cái con uh, Gourmet 2 sao rồi anh em ạ à, Tôi biết là tôi sẽ làm được nên là tôi mới chơi Đấy rồi lắp lại rồi <clears throat> Đừng lên tivi không anh có nha em nhá <laughs> Có chứ Đấy rồi, trên thành Dạo này bán Clyde đi nhở Đây nó gọi là hy sinh cái chuỗi đây anh em ạ Tôi phải hy sinh cái chuỗi này để tôi ờ, làm content đấy Chứ còn bình thường tôi cũng chả chơi như thế này đâu Làm gì cho nó mệt đâu Ok Ủa, nhanh cái tay lên ra nào Đây rồi Ui dồi <laughs> Thêm con nữa Con Kuka nữa thôi Đây rồi Ui rồi Được rồi anh em ơi Từ nhá. Đấy rồi Đập trứng luôn Ok Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Ý tưởng nó đã bắt đầu Len lỏi rồi anh em ạ Bắt đầu len lỏi rồi Ok bốn con ok luôn <laughs> sau đá chấp nhận xác định xác định là, là là mất chuối nha anh em nhá còn sớm hay muộn thì cũng mất thôi mà mất bao giờ thì chưa biết đấy Rao này thì chắc chưa mất được Rao này nhìn trông là giống mà tôi vẫn thắng được À chết quên lại chưa ghép cái này Ok Rồi Bây giờ là 6 đá đúng không 6 đá kết hợp với cả Thôi được rồi, bây giờ <laughs> luôn nhá anh em nhá. Ngay vào luôn nhá. Đúng không? Đấy chấp nhận bất chuôi ở đao này vậy. Ok. Rồi. Đây, bốn gót sau đá. <laughs> gót thuyền trưởng. Ê, cái cái cái bộ này chắc là trái chơi luôn. Dã man thật sự. Bây giờ tôi dồn đồ con thuyền trưởng này nha anh em nhá. Tôi sẽ trận này tôi sẽ roll thuyền trưởng 3 sao chơi thử xem là liệu rằng là cái bộ gót thuyền trưởng nó có ok Đấy, hồi sau sẽ gió <laughs> Dã man thật sự luôn <clears throat> Gót thuyền trưởng Kết hợp với 6 đá 4 frit 4 gót Ô oh. Úi rồi nhưng mà lại gặp trận này lại hơi đen một cái là gặp cái thằng này nhờ Gặp cái thằng thằng thằng thằng thằng Gritter Thôi mất chuỗi rồi <laughs> Ôi giời Hơi đen anh em ạ Nếu mà không gặp thằng này thì có thể là cái chuỗi của tôi nó cũng vẫn sẽ kéo đấy Kéo tiếp đấy ừ, Hơi đen nhỉ rồi không sao Vì có cái thằng đấy nên tôi sẽ phải kiếm thêm mấy cái con đỏ nữa Để tí nữa chúng ta chơi gót đỏ Ok <clears throat> Rồi Tiếp Trứng này Từ từ nhá Quả trứng này thì tôi nói thật với anh em là tôi sẽ cố gắng tôi ờ, đúc cái con thuyền trưởng lên ba sao để cho xem là cái thuyền nó thả liên tục rồi nó kết hợp với cả con Line Spirit thì nó mạnh cỡ như nào anh em nhá. Đấy cái ý đồ của tôi nó là như thế <laughs> ý đồ là nó rất là rõ ràng rồi nhá anh em nhá quá càng gót thuyền trưởng luôn mà chơi gót thuyền trưởng nhưng mà nó có một cái combo rất mạnh ở đây đó chính là thuyền trưởng đặt thuyền đấy stun bây giờ là 3 giây đấy anh em stun rất lâu luôn <clears throat> gặp 9 mét liệu quan liệu quan được không ơ ờ, đừng bảo thua luôn ở 9 mét nhá ui đu mất rồi đùm bố đâu thuyền trưởng ạ à. chuyển bài nó phát thua luôn Chuyển bài một phát là thua luôn từ lúc đấy đến bây giờ luôn <clears throat> Không thắng ở nhà nào cả thì nó lại buồn cười Không sao tôi sẽ cố gắng tôi sẽ để thêm cái, cái bộ gót đỏ nữa anh em ạ <clears throat> Chính ra là nếu một cái trận này mà tôi không chuyển như này là có khi là Trận đấu nó cũng sắp kết thúc rồi đấy anh em Chuối thì nó vẫn có một trận đấu thì nó cũng sắp kết thúc rồi nhưng mà đấy hy sinh nha anh em nhé hy sinh cho sự nghiệp làm content ở trên youtube đã split rồi thay con này ra kiếm hồn lên là hai sao không thèm chơi <clears throat> quyết định chơi thuyền trưởng cho anh em xem rồi là bát nhãn ok chắc chắn là chúng ta sẽ phải ôm mấy cái con đỏ phía dưới anh em ạ lết game thì chơi sáu đỏ nếu mà phải chơi với cả bọn gladiator thì đánh sáu đỏ chứ còn ờ, đá nó chả có tác dụng gì với bọn gladiator đâu Ủa, <clears throat> anh em nhìn có thuyền trưởng nó đặt thuyền nhưng mà nó chậm quá anh em ạ cái thuyền nó, mặc dù là có thể là cái thuyền nó được tung trưởng liên tục ấy nhưng cái vấn đề là thuyền nó mãi nó mới bay đến nơi <laughs> nó sẽ không uy tín là bằng một con Tsunami nhỉ Tsunami là, là tung trưởng hất luôn Tsunami 3 sao mà kẹp với cả gót thì sao chắc là cái bộ đấy nó cũng căng thẳng đấy ok Đây Đồ này thì chắc là tôi bỏ cái um, búa xét cho con uh, Light Spirit Nó đánh thôi <clears throat> Rồi Đủ sáu đỏ rồi anh em ạ Đủ sáu đỏ rồi Chúng ta đã có đủ sáu đỏ rồi Bây giờ để xem là có solo với cả uh, bọn uh, Gladiator không thôi Đấy Gladiator vẫn sống nhá anh em nhá Nếu mà bé tập chơi mà lao sau mà đi Thì chúng ta sẽ chuyển sang luôn Đấy Bé tập chơi thì nếu mà thua thì thì chuyển luôn Đấy rồi Cái này nó cũng sẽ giúp tôi là, là đỡ phần nào này Đấy Berlin vào thẳng mặt bọn Gladiator cho nó phản Cho nó chết hết luôn Giảm cái hồi chiêu này cho con heo đây <clears throat> Thực ra bốn gót là nó đặt thuyền liên tục rồi mà giảm dạ, một chiêu này cũng không cần thiết lắm đâu ừ. Rồi kiếm một đát hai Chưa có nha anh em nha Từ từ thôi Không vội đâu Máu còn nhiều mà Bây giờ chuyển sang sáu đỏ thì nó cũng chưa khỏe lắm Rồi bờ linh vào Bật dấp phản lên Ủ không ăn thua rồi Dạo này có vẻ bị đẩy nhiều đấy Nói chung là gặp Greater chơi 6 đá thì nó rất là phề anh em ạ Ôi kìa, chưa chắc, chưa chắc Ui rồi ui Tôi ghép cái giáp phản khắc ngay tôi ăn được cả cái bộ này luôn Ui giời Ok rồi Đấy 6 đá vẫn còn ăn được Greater thì đến lúc mà chuyển sang 6 đỏ thì chắc là quỳ thôi Anh em nhá, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ Greater lấy cái cửa gì ăn được đỏ đâu đây rồi, thuyền trưởng ba này Ui, vẫn còn một slot nữa à? Tôi tôi vẫn muốn cái con thuyền trưởng này ba sao anh em ạ Rồi tôi roam tiếp Ok Tôi vẫn mong muốn là cái con thuyền trưởng nó lên được ba sao Để tí nữa chúng ta có một con thuyền trưởng ba sao nha anh em nhá Rồi gặp bé tập chơi 9m Uh chín mét chín mét chín mét 9 mét 9 mét 9 mét Ừ, càng ấy càng ấy càng ấy càng ấy nhưng mà tôi vẫn ăn được này à có ăn được không không không không không không dồn đồ cho người lướt anh em ạ u uh, lướt càng ấy, đồ khá là thế giới ở đây khá là thế giới ở đây ui ăn được cả bộ gladiator này càng 9 mét kẹp với cả ờ, Spirit ăn được bọn Gladiator luôn. Càng phết nhở Glitter bây giờ còn 22 màu thôi 6 <clears throat> đỏ vào là, là, là ăn được Glitter thôi anh em ạ Ok mà Tôi bảo rồi tôi đăng cái clip này mà Tôi mất công tôi làm cái bộ này Tôi không đăng thì sida lắm anh em ơi <clears throat> Tôi sẽ pick trước mấy cái con uh, Con con con uh, Marine vào anh em nhá ui bé tập chơi này ui nhưng mà không không ăn được không ăn được không ăn được không ăn được Còn người nước khỏe phết nha Người nước 3 sao mà kẹp với cả 9 mét Lướt phát bay cả bầu toàn bộ nhà mình luôn Ui Anh em có nhìn thấy gì không Tôi vừa mới đẩy cái thằng Thằng thằng thằng uh, Gladiator đi kìa Chứng tỏ là cái bộ này nó không sợ Gladiator luôn Mặc dù là chúng ta đang chơi là là 6 đá đấy nhưng mà <laughs> anh em thấy không? Glitter vào vẫn bị đẩy 15 máu kìa. Rồi ôi Glitter đang đánh chuyện thua thôi kìa. Khả năng round này gặp Glitter là thằng Glitter đi rồi. Lấy cái cửa gì mà ăn được. <clears throat> khó à, khó cho bạn ở Glitter ấy. Ui rồi ôi, chào bạn nhé. Thuyền đâu? ok kìa. Thuyền mãi nó đặt ra Ôi kìa Không được Thế thì lại thua Thế thì lại thua Ô, có thua không Có thua không Có chắc là thua không Ui nhưng mà đây là cái bóng Bên kia thì nó thua bé tập chơi rồi kìa Đấy Chứng tỏ là cũng không mạnh lắm đâu Rồi bây giờ solo Solo với cái nhà 9m thì nó đơn giản quá là gì nữa <laughs> Góp tiền trưởng kẹp với cả 4 cá Thế thôi Đá gì nữa đâu Đúng không anh em? Nhờ yeah. Bây giờ chưa đá làm gì nữa đâu Thôi bỏ đá thôi Bỏ đá thôi anh em ạ Đá làm gì nữa đâu ừ, bốn đá à? Đá chả để làm gì ấy Đỏ vào thôi Đá làm gì đâu Tặng tôi top 1 để đăng video oh, <laughs> Cảm ơn bạn nhé Nhưng mà tôi cũng phải làm rõ cái vấn đề này Một cái cái cái vấn đề này Đấy chính là anh em phải có cái đã thì anh em mới có để mà anh em tặng ở tôi Đấy, ví dụ như là chuyện này anh em muốn tặng tôi cái top một này thì trước tiên cái top một đấy là phải của anh em đã <laughs> nhưng mà tôi lại chuyện này tôi lại nghĩ là cái top một đấy nó lại là của tôi chứ mà đấy ai lại tự nhiên lại lại đi lấy cái cái cái đồ của tôi đi tặng chính tôi <laughs> nghe nó cứ sai sai làm sao ấy anh em ạ đấy <clears throat> thế nên là tôi cũng nhắn nhủ cho bạn đã đánh hết sức đi chứ còn Chắc gì mà đã coi như là top 1 là của bạn <laughs> Rồi <clears throat> Rồi nha, chốt lốt này Xong rồi tôi roll lốt con Marine còn lại Còn một con nữa thôi, đơn giản Đây rồi, ui rồi ôi Thế thì lấy đâu ra cái cửa để mà ăn được đây Khổ <clears throat> Bây giờ ấy <clears throat> Nếu mà bạn nói rõ quan điểm là là tặng tôi thì tốt nhất là bán hết cờ <laughs> Bán hết cờ đi Lúc đấy tôi còn có vẻ gì đấy tôi còn tin Đấy, hay là anh em viewer còn tin là anh em đang tặng tôi Đấy, chứ còn <laughs> Tôi thấy đây đâu thấy cửa nào Nhưng mà, mà, mà đấy, bài thì vẫn giữ nguyên đội hình Tặng cái gì nhở Ui giấy, anh em bảo tặng anh em trả tặng tôi anh em lừa tôi à Lừa đúng không?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 12 tầng tối thượng Witcher Cực kỳ khủng khiếp luôn với cái sức mạnh của cái đội hình đó Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải cũng là một cái bộ gót khống chế, gót bọ cạp anh em nhá.